Xin chào quý vị và các bạn. Như chúng ta đã quan sát thị trường trong thời gian tới thì cái việc mà thị trường sideways đi ngang làm cho rất nhiều nhà đầu tư cảm giác lo lắng, thậm chí là mệt mỏi khi mà không có nhiều cơ hội khi chúng ta giao dịch. Vậy trong thời điểm này chúng ta cần lưu ý những điều kiện nào? Bởi vì trong trường hợp nếu thị trường điều chỉnh á thì chúng ta biết rằng là sẽ có những cái cổ phiếu là những cái cổ phiếu tiềm năng nhưng trước khi chúng ta nói về thị trường thì chúng ta sẽ có một số nguyên tắc để khi các bạn đầu tư à, trước khi ờ, nói về những nguyên tắc thì các bạn cần hiểu rõ đó là gì ạ à? chúng ta có rất nhiều các trường phái đầu tư khác nhau ở một số thì gọi là trường phái đầu tư giá trị tức là khi cổ phiếu giảm càng giảm càng mua à, trường phái thứ hai đó là gì ạ à? đầu tư kỹ thuật đó là gì ạ à? sử dụng những tín hiệu các công cụ ở indicator để mua đó là trung bình động uh, Ichimoku và một trường phái mà Dũng thấy rằng là có thể áp dụng ngay để chúng ta có thể biết được đó là VNA và tuy nhiên thì chúng ta sẽ gì ạ có một cái trường phái mà chúng ta áp dụng đó là gì ạ kết hợp ba yếu tố kinh tế vĩ mô yếu tố thứ hai là gì ạ cơ bản và cuối cùng là kỹ thuật ba yếu tố này sẽ giúp cho các bạn ổn định việc khi mà các bạn tham gia thị trường và điều thứ hai là giúp cho các bạn biết rằng là thời điểm nào mua mua là nó lên ngay chứ không phải đợi mất quá nhiều thời gian thế bây giờ chúng ta quay trở lại về yếu tố kinh tế vĩ mô những cái yếu tố tác động đến thị trường chứng khoán Việt Nam mang tính chất tâm lý đấy ạ đầu tiên là chúng ta sẽ nhìn về cái gì ạ tỷ giá ở trong thời gian vừa qua thì tỷ giá có xu hướng gì ạ à? nhích tăng nhưng chúng ta thấy rằng là bởi vì ờ, với những cái thông tin đó là Mỹ uh, tiếp tục tăng lãi suất nên uh, uh, tỷ giá có xu hiệu có xấu có xu hướng hồi phục ở đây các bạn nhìn đây có xu hướng hồi phục nhưng có điều này hồi phục thì rõ ràng gì ạ nó ảnh hưởng đến nhà đợi, ảnh hưởng đến nhà xu hướng thị trường đấy là tuy nhiên thì cái mà chúng ta nhìn thấy đó là trong quá trình hồi giá giảm đây là yếu tố gì ạ điểm trừ cho cái việc mà cái chỉ số DI câu hỏi tại sao chúng ta quan tâm đến cái chỉ số DI này bởi chỉ số này là chỉ số về sức mạnh của đồng đô la mà khi sức mạnh của đồng đô la nó tăng nó làm cho gì ạ à? nó làm cho nhà đầu tư ngoài hút tiền về bởi vì người ta sẽ không muốn mạo hiểm để tiếp tục đầu tư Việt Nam nên trong thời gian vừa qua các bạn thấy rằng là tiền nước ngoài người ta có xu hướng gì ạ à? rút khỏi Việt Nam ở đây gọi là rút khỏi một phần nhỏ thôi ạ à. tuy nhiên thì chúng ta cũng không đáng lo lắng ở con số đó là rút ra rút khỏi à, một phần nữa ạ à. thế thì câu chuyện thứ hai là gì ạ à? vậy nếu chúng ta nhìn về cái điều này thì giả sử trong trường hợp nó điều chỉnh thì sao ạ trong việc điều chỉnh thì chúng ta thấy là về cơ bản nó sẽ có một dòng tiền lớn lại tiếp tục quay trở lại hoặc là gì ạ à? hoặc là ngân hàng nhà nước có thể tiếp tục à, mua ngoại tệ và đây cũng là một cái để giúp cho nền kinh tế vận động tốt hơn tuy nhiên cái điều này nó là cái để chúng ta nhìn về tổng quan thôi còn việc mà chúng ta cần phải xem xét lúc này là nếu thị trường lên thì rõ ràng là chúng ta có quá rủi ro hay không để chúng ta nhìn góc nhìn khác gì ạ ở góc nhìn tiếp theo đó là gì ạ vậy ở đây chúng ta thấy là cái chỉ số DI nó tăng thì nó không đến mức là gì ạ nó không đến mức là nó tăng quá mạnh như các bạn biết nhá nó tăng quá mạnh nên chính vì vậy thì các bạn lưu ý là gì ạ à, chúng ta sẽ thấy rằng là trong hiện tại chúng ta không quá đáng quá lo lắng bởi vì trong giai này đúng không trong giai này thì lúc này là chúng ta thì ạ à, cần quan tâm đến gì ạ à? xem là cổ phiếu dù thị trường nó điều chỉnh thì nhóm cổ phiếu nào có thể cần quan tâm thứ hai là chúng ta nhìn thấy là cái chỉ số Dow Jones nếu mọi người để ý thì cái chỉ số này nó đang trong xu hướng giảm lần đầu tiên khi nó gặp vùng kháng cự nó không vượt qua lần thứ hai không vượt qua lần thứ ba không vượt qua và quá trình này giảm hồi phục và chúng ta thấy là tiếp tục giảm cái điều này tác động như thế nào đến thị trường chứng khoán Việt Nam thì về cơ bản là nó tác động về tâm lý đấy ạ tác động tâm lý nên chính vì vậy thì việc mà nó bị giảm bị ảnh hưởng nó được đương nhiên bởi vì cả một cái xu hướng như này một khoảng như này thì chúng ta cũng không biết rằng là nó sẽ rơi về đâu tuy nhiên thì về chứng khoán Mỹ thì hiện tại là nó mang cho chúng ta tính gọi là tiêu cực như câu chuyện đây chúng ta sẽ nhìn thấy ở thị trường Việt Nam á, khi mà thị trường Mỹ giảm mạnh thì cái phản ứng của thị trường Việt Nam chúng ta gọi là không giảm hoặc giảm ít vậy điều gì ạ à? nó không giảm hoặc giảm ít thì đó là chúng ta gọi là những tín hiệu tích cực bởi vì chúng ta biết rằng là phản ứng của một cổ phiếu nó rất quan trọng khi mà chúng ta phân tích thị trường chung á, là thị trường của vn index này thì chúng ta xem rằng là việc phân tích xem là cổ phiếu nào khỏe hơn thị trường ở đây dũng đã nói ở ờ, một cái để các bạn có thể lưu ý sao ạ tức là thông thường khi nhà đầu tư phần lớn nhà đầu tư sẽ thích rằng gì ạ cái thị trường giảm này cái chỉ số thị trường giảm nếu trong trường hợp nó giảm những cái cổ phiếu nào giảm mạnh hơn thì người ta thích đấy, phần lớn nhà đầu tư thích ở đấy nhưng thực tế là gì ạ nếu cổ phiếu giảm mạnh hơn cho chúng ta biết rằng là cổ phiếu đó đang yếu và khi cổ phiếu nó đang yếu mà chúng ta lại mua thì rõ ràng chúng ta bị thiệt hại nhiều hơn chứ không phải là chúng ta được hưởng lợi nhiều hơn cho việc mà chúng ta tham gia vào những cổ phiếu khi thị trường chung giảm nó giảm mạnh hơn bao nhiêu bạn đã hiểu rõ điều này comment cho dũng số 1 ạ à. tức là nếu các bạn tham gia vào những cổ phiếu nó giảm mạnh hơn thị trường thì đấy chính là điều rất là rủi ro bởi vì cổ phiếu đó không có một lượng lớn nhà đầu tư tổ chức hay là nhà đầu tư mua vào nên nó rủi ro ngược lại nếu cổ phiếu thị trường giảm mà nó không giảm thì đấy chính là những cổ phiếu tiềm năng và những cổ phiếu chúng ta cần phải quan tâm để đầu tư thành công các bạn có nhớ là một là xu hướng thị trường hai là cổ phiếu dẫn dắt thị trường ba là ngành cái nhóm ngành á nó phải là ngành dẫn dắt thì khi mà chúng ta mua như vậy thì luôn luôn an toàn và không bao giờ bị thua lỗ trên thị trường chứng khoán bởi vì cổ phiếu dẫn đầu mà bị thua lỗ thì chẳng cổ phiếu nào thành công cả thứ hai là ngành nó sẽ giúp cho cổ phiếu đó an toàn trong một xuống tăng vậy bây giờ chúng ta sẽ phân tích chi tiết về thị trường chung đầu tiên chúng ta sẽ thấy là nếu chúng ta nhìn về tổng quan á, thì chúng ta phải hiểu rất là có một câu nói của ông William Lonell ông nói là chưa bao giờ các bạn nhỉ chưa bao giờ thị trường chung á, mà tăng lại không có phiên bùng nổ theo đà chưa bao giờ không có bùng nổ trong đà là không tăng các bạn nhớ nhé nên chính vì vậy thì bây giờ chúng ta xem là vậy thị trường có bùng nổ theo đà hay không đấy có bùng nổ theo đà hay không vậy bây giờ nếu về góc độ nào đó trong trường hợp mà bùng nổ để tạo ra một xu hướng chúng ta đơn giản đây là chúng ta xu hướng ngắn hạn đi ạ chúng ta chỉ cần nối cái đỉnh gần đây nhất với nhau đây ạ à. chúng ta chỉ cần nối cái đỉnh gần đây nhất với nhau thì chúng ta cũng thấy là chưa có một cái phiên nào giá tăng khối lượng tăng mạnh ở phiên đây nên việc mà chúng ta mua bán ở trên vùng này rõ ràng là gì ạ à? sẽ có những cái rủi ro nhất định ở đây chúng ta sẽ dựa ra hai cái kịch bản kịch bản đầu tiên đó là những cái bạn mà chúng ta gọi là đầu tư theo trường phái William O'Neill đó là của magni đó là trường phái kết hợp cả cơ bản và kỹ thuật nếu mà chúng ta tập trung vào chủ yếu thị trường chung này là vn30 vn index như này thì rõ ràng là gì ạ à? chúng ta luôn luôn cảm giác thấy sợ hãi mỗi khi thị trường chung điều chỉnh nhưng ở trong giai đoạn này à, thì chúng ta cũng không nên quá lo lắng bởi vì theo quan điểm cá nhân của Dũng dù là thị trường có điều chỉnh thì đây là cơ hội chứ không phải là đây là lúc chúng ta sợ hãi cái quan trọng là nếu chúng ta mua cổ phiếu trên vùng này mà cổ phiếu đó nó lại chưa có điểm mua dẫn đến là chúng ta bị lỗ ngắn hạn hoặc là gì ạ à? chúng ta vi phạm điểm cắt lót chúng ta phải bán ra nên rõ ràng là chúng ta rất là lo lắng câu chuyện ở đây gì ạ à? nếu trong trường hợp thị trường điều chỉnh nó giống như những đợt này chúng ta đang tính nhỉ nó giống như những đợt chúng ta gọi là tích lũy sau đó rũ bỏ thì đây là cơ hội để xuất hiện một nhóm cổ phiếu nào đó mạnh hơn thị trường và với Dũng thì cái việc điều chỉnh như này là việc cần thiết trước khi thị trường chung bước vào xu hướng tăng mạnh vậy ở đây rõ ràng là một quá trình tích lũy này đây là quá trình tích lũy này thì ở đây nó có hai kịch bản và hai kịch bản thì mọi người sẽ nói rằng là vậy đưa ra hai kịch bản thì ai chẳng biết được bởi vì nếu mà hai kịch bản đó mà nó đúng thì nó phải đúng như thế nào vậy trước khi chúng ta nói hai kịch bản này các bạn lưu ý để các bạn hiểu rõ sâu về hai kịch bản này kịch bản đầu tiên đó là kịch bản tăng khi nó tăng chúng ta giống là tăng bùng nổ theo đà tăng mạnh nhé tăng mạnh và khi nó tăng mạnh này thì rõ ràng gì ạ à, nó sẽ có một dòng tiền mới tham gia vào vậy khi dòng tiền mới tham gia vào thì bạn có mua luôn ở giai đoạn này hay không câu chuyện đây đó là gì ạ à? để mua giai đoạn tăng này hãy lựa chọn những cổ phiếu mạnh hơn thị trường làm thế nào để lựa chọn cổ phiếu mạnh hơn thị trường Dũng lấy một ví dụ để các bạn có thể hiểu chẳng hạn như là cổ phiếu Vietcombank cổ phiếu Vietcombank là cổ phiếu mạnh hơn thị trường và mạnh hơn so với nhóm của nó trong ngành chẳng hạn như là cổ phiếu Vietcombank thời điểm này nó đã thoát ra nền giá và nó đang tích lũy ở vùng năm đỉnh năm hai tuần tức là đỉnh cao nhất và thứ hai là chúng ta lấy một cái cổ phiếu MPB cũng là cổ phiếu ngành ngân hàng nhưng cổ phiếu này thì đang là xu hướng giảm và hiện tại có hồi đôi chút vậy cổ phiếu này nếu là xử nó hồi thì rõ ràng ở phía trên này là chúng ta thấy là cản rất nhiều và nó không lên được nhưng cổ phiếu Vietcombank thì nó sẽ khỏe hơn bởi vì cái nhịp cản phía trên nó không còn nhiều nữa đấy là góc độ về phân tích kỹ thuật về góc độ về phân tích cơ bản thì chúng ta thấy là những cái cổ phiếu mà gì ạ à, nó vượt qua đỉnh hoặc là nằm trên gần đỉnh 52 tuần thì rõ ràng cổ phiếu này đang là cổ phiếu có những nền tảng cơ bản tốt hơn tại thời điểm này nên việc chúng ta lựa chọn những cái nhóm cổ phiếu mạnh hơn đó là việc quan trọng nhưng giả thiết là gì ạ nếu việc Combank tăng tăng rất mạnh thì các bạn có mua vào không về cơ bản thì ạ à, trong cái cổ phiếu này chúng ta nhìn về góc độ nào đó thì cái khối lượng ở đây nó vẫn còn khá cao khi cổ phiếu không siết chặt khối lượng cao thì đi lên nó sẽ không đi được xa các bạn nhá bởi vì nó sẽ còn nhiều lượng cung treo lơ lửng ở đây nên trong trường hợp mà cổ phiếu được test lại ở những vùng giá siết chặt thì việc kéo lên bằng phiên tăng giá như này bao giờ nó sẽ cho chúng ta độ tin cậy nên cổ phiếu này có lên thì nó vẫn cần thêm thời gian để tích lũy chứ không thể nào lên ngay được cái điều thứ hai chúng ta cần phải xem đó là gì ạ thị trường lên nó phải mang sự đồng thuận các bạn theo dõi này cái kênh của DVD các bạn hiểu rõ rằng là khi phân tích như đấy điều này thì các bạn thấy là nó rất là logic và khi chúng ta biết logic như này nó tuân theo những quy luật đó là quy luật cung cầu quy luật nhân quả thì không bao giờ có thể sai được nên bạn làm theo đúng cái nguyên tắc và Dũng chia sẻ thì luôn luôn là, là mang cho chúng ta kết quả vậy đầu tiên là gì ạ đó là xem là cổ phiếu mạnh cổ phiếu yếu trong ngành vậy thứ hai chúng ta quan sát thêm ạ à. vậy nếu mà chúng ta nhìn thấy là giữa cái dòng của nó Vietcombank CTG VCTG thì rõ ràng là gì ạ à? hai cái cổ phiếu này dù là cổ phiếu ngành ngân hàng so với nhóm khác nó cũng đang mạnh lên chúng ta đang mạnh hơn tức là nó vẫn là gì ạ à? mạnh hơn so với những cái cổ phiếu như là CTG à, à, Techcombank hoặc là cổ phiếu MB đây cái nhóm này đi xuống dưới kênh dưới hoặc là cổ phiếu gì ạ à, Techcombank nhưng các bạn lưu ý ở đây ạ các bạn hiểu rõ điều này thì các bạn thấy là vậy rõ ràng là gì ạ việc combank và CTG không có sự đồng thuận dù nó ở kênh trên đấy là bí mật đấy nếu mà nó không có sự đồng thuận nó nằm ở kênh trên thì liệu nó có thành công không ạ nếu giả sử việc combank nó lên thì theo các bạn nó thành công không ạ các bạn có thể comment ở phần bên dưới ạ đây là những cái nghệ thuật mà các bạn đầu tư các bạn có thể hiểu rõ nếu mà một chu kỳ đi lên đấy những người đầu tư bình thường x1 x2 là là khó đấy ạ nhưng nếu các bạn đầu tư theo cái phương pháp này thì các bạn có thể x5 thậm chí x10 bởi vì chúng ta chỉ tập trung vào cổ phiếu dẫn dắt tập trung vào dòng dẫn dắt đúng không tập trung vào dòng dẫn dắt vậy dòng dẫn dắt nó sẽ đồng thuận mà nó kéo lên bởi vì kết quả kinh doanh nó tốt và thứ hai là gì ạ cổ phiếu dẫn dắt là cổ phiếu có thể tăng mạnh hơn so với cổ phiếu tăng mạnh hơn so với cổ phiếu mà chúng ta cùng trong nhóm có thể x2 x3 lần nên chúng ta cần phải mua cổ phiếu dẫn dắt đúng không nên chúng ta phải mua dẫn dắt nên dù là gì ạ nó dẫn dắt thì cái cổ phiếu này nó có lên nó cũng chưa lên được vậy nó bởi vì nó cản cái trên lớn khối lượng không có hay là chúng ta nhìn thấy BIDB à, cũng trong nhóm thì rõ ràng là cổ phiếu này biến động mạnh à, lên xuống biến động mạnh thì cổ phiếu này cũng chưa lên được nên sự đồng thuận của nó sẽ chưa xảy ra nên nếu việc công banh có lên thì rõ ràng là gì ạ cái xác suất thành công trong lúc này vẫn là chưa có hay là vẫn ở mức thấp bởi vì việc công Vietcombank CDG BIDB và chúng ta nhìn cả một loạt các cổ phiếu khác trong nhóm này nó cũng chưa đồng thuận nên bạn mua như vậy sẽ gì ạ à? mang tính chất rủi ro Dũng nói một ví dụ như này các bạn có thể biết được hay là chúng ta sẽ thấy là nếu chúng ta quan sát trong cái nhóm nào và sử dụng lấy một cái nhóm khác thì ạ à? ngành dầu khí các bạn nhìn thấy không ạ vậy ngành dầu khí thì chúng ta tập trung vào một nhóm cái cổ phiếu tốt trong ngành dầu khí chúng ta nhìn thấy PVS với PVS thì đây là cổ phiếu chúng ta thấy rằng là nó đang một cái giai đoạn tích lũy khá dài và bắt đầu trong một xu hướng tăng mọi người lưu ý nhỉ Trung Quốc đang mở cửa lạm phát Mỹ và châu Âu có thể trong một vài quý tới sẽ là đỉnh và đây cũng là gì ạ cơ hội để cho giá dầu khí tăng mạnh trong thời gian tới tuy nhiên chúng ta sẽ cần thời gian phân tích rõ hơn nhưng rõ ràng nếu xét về nhá xét về xu hướng của cổ phiếu PVS so với xu hướng của thị trường thì rõ ràng là PVS mạnh hơn thị trường bởi vì nó đã gì ạ à? nó kéo lên và gặp cái đỉnh ở đây ạ à, đây là đỉnh ở đây và đang tích lũy khá tốt với những phiên kéo rũ như này thì đây là điều kiện rất tuyệt vời nhưng bây giờ chúng ta phải đặt câu hỏi này vậy cổ phiếu này lên được chưa nếu khối lượng lớn như này thì nó chưa đảm bảo cái việc lên nó sẽ có hai kịch bản xảy ra nếu kịch bản thị trường giảm mạnh cổ phiếu sẽ giảm về vùng hỗ trợ sau đó tích lũy và chúng ta sẽ có một đợt mua sớm thông thường mua sớm ở giai đoạn này chúng ta sẽ có cơ hội để kiếm lợi nhuận rất lớn bởi vì thứ nhất là gì ạ à? nó kéo lên và rũ bỏ thì chúng ta cũng gì ạ à? sẽ có cơ hội ở đây trường hợp thứ nhất là trường hợp như này nhưng trường hợp thứ hai các bạn có thể quan sát đó là gì ạ à? nó sẽ tích lũy với khối lượng cực kỳ thấp ở trên cái vùng này đúng không quý thấp ở trên vùng này trước khi tăng vậy hai kịch bản này là hai kịch bản Dũng đưa ra với cổ phiếu này trong trường hợp nó cần phải tích lũy khối lượng nhỏ ở đây hoặc là rũ bỏ về vùng hỗ trợ và tích lũy trong quá trình đi ngang thì chúng ta có hai kịch bản mua và các bạn thấy rằng là nó sẽ có độ an toàn vậy mọi người sẽ nói rằng là vậy có kịch bản nào khác không nếu kịch bản này mà không siết chặt mà tăng ngay thường là sẽ thất bại nha thất bại và chúng ta sẽ thấy là gì ạ chúng ta sẽ không mua kịch bản thứ hai là rơi gãy cái vùng này nếu mà rơi gãy vùng này thì toàn bộ cái vùng hỗ trợ này là cái vùng hỗ trợ mạnh nên cổ phiếu sẽ gì ạ à? sẽ không lên nữa và hai kịch bản đấy chúng ta sẽ không chơi đúng không chúng ta không đang tham gia vào nên rõ ràng là gì ạ à? dù là thế nào thế nữa thì tích lũy đẹp nhưng chưa lên tàu đấy là cổ phiếu này vậy chúng ta xem một vài cổ phiếu trong nhóm ngành là có sự đồng thuận hay không PVC PVC cũng tương tự như vậy cũng đồng thuận với thị trường cũng đồng thuận những cái biến động ở đây lớn tức là nó gặp những vùng khả cản lớn thì nó sẽ gì ạ à? nhà đầu tư sẽ bán ra nên nó cũng cần cũng giống như trường hợp của PVS đồng thuận tức là nó cần phải tích lũy không thì rũ bỏ chứ không thể nó lên ngay được nếu đi lên ngay được cái khối lượng ở đây vẫn ở mức cao khối lượng ở mức cao thì nó sẽ khó để lên các bạn nhớ này tất cả cổ phiếu lên được đây à, nhìn nhau ạ à? nó lên được nó phải siết chặt những biến động lớn biến động lớn như thế này thì nó sẽ phải rũ rũ đến khi nào siết chặt thì các bạn mua thì đấy chính là cách mà chúng ta tham gia vào ok ạ. <clears throat> ở đây có một bạn có nói rằng là liên việt tốt banh thoái vốn à, như nào thì tí nữa phần cuối chúng sẽ nói về kịch bản này tại vì trong cái quá trình bán cổ phiếu thì các bạn cũng cần phải hiểu rõ rằng là nhiều lúc là gì ạ thông tin xấu tức cái thông tin xấu chưa chắc đã phải là xấu thoái vốn cho ai ạ nếu thoái vốn trong ai đó người ta mua vào rồi ạ à? thỏa thuận không vấn đề cả còn thoái vốn theo kiểu như là bán ra trên sàn thì chúng ta cần phải nghĩ lại ok à, chúng ta có thể nhìn vào vài cổ phiếu như PVD đúng không thì cũng tương tự như vậy bạn nhớ này đây là một cái kịch bản quan trọng này khi cổ phiếu đi lên đây đi lên ạ à. Dũng nói cho các bạn và nó gặp cái vùng này là vùng kháng cự mạnh thì giai đoạn đầu của vùng kháng cự mạnh thì các bạn có thể comment à nếu bạn nào đã học của Dũng rồi nó sẽ như thế nào ạ à? giai đoạn đầu khi mà cổ phiếu gặp vùng kháng cự mạnh nó sẽ làm sao ạ à? về cơ bản là chúng ta phải biết ạ à. bất cứ cổ phiếu nào bất cứ loại nào nếu mà đi lên gặp vùng kháng cự mạnh giai đoạn đầu của nó nó làm gì ạ à? nó biến động mạnh đúng rồi nó biến động rất mạnh nên nếu biến động mạnh thì các bạn thấy là các bạn mua các bạn lỗ và các bạn bảo là toàn mua vượt đỉnh xong lại lỗ toàn mua vượt đỉnh sẽ lỗ hay chúng ta gọi là lọc lẻo nó chỉ tăng được khi quá trình này sẽ được siết chặt quá trình này sẽ được siết chặt bởi vì những lượng cung cầu ở vùng này đã được hấp thụ khi nhà đầu tư ở đây bán ra và sau đó nó mới lên được đấy nó mới lên được trong trường hợp cái vùng này nó không siết chặt mà bạn thấy nó lên là nó sẽ thất bại nha nó không siết chặt khối lượng lớn nó lên thất bại và trường hợp thứ hai nó sẽ làm gì ạ nếu trường hợp thứ hai nó sẽ hình thành một gì ạ à, biên độ các bạn gọi là biên độ thu hẹp tức là một cái cổ phiếu tạo ra nền này kéo lên tạo ra nền thấp hơn khoảng 50 phần trăm kéo lên thì chúng ta gọi là biên độ thu hẹp với cổ phiếu hình thành biên độ thu hẹp là cổ phiếu rất khỏe rất mạnh nên trong đoạn này chúng ta cũng chưa rõ rằng là nó tiếp tục tích lũy ngang hay rút bỏ để biên độ thu hẹp nên rõ ràng chúng ta cần để ra nhìn chung cái nhóm cổ phiếu dầu khí nha thì nó cũng mạnh hơn thị trường nên lúc này là lúc mà gì ạ à? dù các bạn có phân tích kiểu gì thì nó vẫn là thể hiện cái điều này và chúng ta có thời gian để phân tích xem là thực hư ngành dầu khí ra sao và một cái video nào đó chúng sẽ phân tích kỹ để các bạn nắm rõ được những yếu tố nào tác động và một cổ phiếu cuối cùng thì các bạn đấy là nó là cổ phiếu liệu chúng ta có mua vào không BSR vậy BSR so với các cổ phiếu mà chúng ta đang nắm giữ ở kia thì rõ ràng là yếu nhất các cổ phiếu đã vượt qua đỉnh hoặc là gần qua đỉnh cổ phiếu này yếu nhất nên dù các bạn có mua thì rõ ràng là chúng ta cũng chưa thể mua được bởi vì nó yếu trong ngày chúng ta chỉ mua cổ phiếu mạnh trong ngày đúng không không phải đi mua gì ạ à, đi mua cổ phiếu yếu mua mạnh chưa à, mua cổ phiếu dẫn đầu nên trong cái cổ phiếu này thì rõ ràng thì à, nhìn thế nào thì nhìn thì rõ ràng là hiện tại chúng ta vẫn thấy rằng là PVS khá là ok à, ờ, PVD thì cũng cần thời gian PVS PVD là hai cổ phiếu có thể trong thời điểm mạnh lúc này nhưng có thể trong một vài ngày nữa cái sự siết chặt hay thị trường rũ bỏ bằng cách nào đó thì rõ ràng chúng ta sẽ tìm rõ hơn cái bí mật ở đây này đây là bí mật bí mật là khi thị trường giảm trong nhỏ giảm thì những cái cổ phiếu nào chống được chống đỡ được cái xu hướng của thị trường giảm thì đó là cơ hội còn nếu thị trường nào nó giảm mạnh hơn và chúng ta thấy nó rẻ chúng ta mua vào thì đấy là những cổ phiếu bét bạn và ngoài kia cái ngoài ngoài thị trường kia thì đa phần người ta khuyên các bạn mua vào nhưng bây giờ các bạn thử hỏi xem là các bạn thống kê đi các bạn thử thống kê đi thống kê từ trước đến nay đi toàn mua kiểu dạng như vậy nên gì ạ à, thua lỗ càng nhiều và thất bại càng lớn bởi vì chúng ta mua cổ phiếu cổ phiếu là đấu giá vậy đấu giá thì thằng nào nó mạnh hơn thì phải chống lại xuống giảm của thị trường chứ không phải là nó mạnh hơn lại giảm mạnh hơn thì đấy là cái cách tư duy sai lầm của rất đông nhiều từ ạ không biết bao nhiêu bạn đã từng cái trạng thái này rồi comment số 2 ạ nếu các bạn đã từng ở trạng thái này rồi ạ nó giảm càng mạnh càng mua vào bởi vì nó rẻ nhưng đó là gì ạ tư duy sai lầm tại vì cổ phiếu là đấu giá đấu giá những các tổ chức các nhà đầu tư cá nhân nhau nếu nó khỏe thì nó không giảm và các bạn nhìn thấy này nếu những cổ phiếu nó khỏe đây ạ khỏe thì tương giảm nó có giảm đâu ạ cứ đi lên này. và nó đang cần tạo ra nền tích lũy Đấy. chúng ta nhìn đúng không tất cả những cổ phiếu mạnh nhất thị trường giảm nó không giảm và nó đi lên và chúng ta có thể nhìn thấy những cái cổ phiếu như là p đây, đây những cổ phiếu như này lúc mà thị trường giảm nó giảm đâu ạ nó không giảm Đấy. chúng ta nhìn thị trường chung ở đoạn này đi ạ thị trường chung giảm rất mạnh nhưng không giảm đây các bạn nhìn thị trường giảm nó không giảm và nó đây ạ nó tạo ra một cổ siêu cổ phiếu thì nó tiếp tục như này Đấy, nên ở đây chúng ta hiểu đơn giản ok thế thì trong hôm nay Dũng có cái góc nhìn tổng kết để các bạn có thể à, học như sau cái điều đầu tiên các bạn lưu ý này cái thứ nhất là gì ạ cái tỷ giá hiện tại trên cái biểu đồ của đồ thị nhất thì nó vẫn đang trong xuống tăng đấy tỷ giá vẫn đang xuống tăng những cái xuống tăng xuống tăng này này nó không đáng ngại bởi vì cái xu hướng này nó đang bị à, những tín hiệu tín hiệu xấu tức là cái khối lượng này nó đang thấp dần nên cái biến động này, này các bạn này biến động này nó không ok là tức là cái biến động này này bởi vì nó vùng này là vùng cản lớn một cái mẫu hình gọi là vai đi xuống ạ à. và đây là mẫu hình đầu, vai đầu vai sau đó nó tăng rất mạnh đây được chúng ta mẫu hình vai đầu vai nhưng thực tế cái quá trình này là nó giảm mà các bạn nhớ này, này đây là cái để các bạn nhớ này khi mà thị trường đi lên này và nó đạt đỉnh này thì nó rơi xuống thì nó sẽ tạo ra rất nhiều cái nhịp kéo hồi ạ à tạo ra rất nhiều cái nhịp kéo hồi lên nó kéo hồi đây và nó tiếp tục giảm à, tiếp tục giảm Đấy, tiếp tục giảm và đây chính là kéo lên để giảm thôi bởi vì khi kéo lên gặp cái vùng chúng ta là vùng kháng cự đây đây là vùng kháng cự thì cái vùng này nó lại không có khối lượng vì nó không có khối lượng nên tất cả thông tin phép đưa đưa ra lãi suất thì lúc thông tin đưa ra lãi suất tăng 0,5% thì lúc đó chỉ số này làm gì các bạn người ta bảo mua tin đồn nếu giả sử cổ phiếu này tin đồn là tăng lãi suất thì lúc đấy người ta mua chỉ số này mua tin đồn làm sao ạ bán bán gì ạ mua tin đồn bán tin thật các bạn nhá mua tin đồn bán tin thật tức là cái thông tin nó ra thì các bạn bán ra đây là cái, cái, cái chỉ số ai ai đầu tư chỉ số này các bạn biết khi thông tin đã tăng không phải 25% thì chỉ số này sẽ giảm khi thông tin tăng là không phải một một phần trăm chỉ số này giảm khi thông tin tăng không phải một một phần trăm của chỉ số này giảm khi thông tin tăng một phần trăm chỉ số này giảm mạnh các bạn thấy không ạ à? giai đoạn đầu thì chưa có thông tin nó, nó tăng mạnh nhưng có thông tin nó giảm à, đấy là cái cách mà chúng ta lưu ý nên cổ cái cái giá của cái chỉ số này nó sẽ giảm bởi vì lúc đó thông tin ra nên mọi người cứ bảo đợi thông tin ra để thị trường sập thì lúc mà thông tin ra thì cái chỉ số nó giảm nếu chỉ số giảm thì làm sao ạ nếu cái chỉ số giảm thì sao ạ nếu chỉ số giảm thì theo các bạn làm sao chứng khoán mỹ giảm bởi vì tăng lãi suất nhưng rõ ràng là gì ạ chứng khoán Việt Nam có thể tăng đây nên chúng ta thấy là phép tăng 0,25 hay tăng 15 phần trăm thì vẫn là gì ạ nó đang là dự đoán rồi thế thì câu hỏi này này nó sẽ nói là nếu phép dự định tăng 0,5 phần trăm và tất cả ai dự đoán như vậy thì khi mà tăng 0,5 phần trăm thì sao ạ tức là tất cả mọi người đều dự đoán là tăng 0,5 thì sao ạ thì cái thông tin này nó không có giá trị nữa tại vì thông tin này nó rõ ràng ai à, biết nên các bạn trong đầu tư ạ, người ta thấy rằng là lúc mà cái cổ phiếu như thế này thông tin lãi suất nó cao này à, nhiều người thấy rằng lãi suất nó đang ở đây là gì ạ à? à lợi nhuận nó đang cao thì nó rơi bởi vì lợi nhuận này là lợi nhuận của cuối chu kỳ rồi nó rơi nha lợi nhuận khi nó hết chu kỳ là nó rơi các bạn ạ một cổ phiếu mà khi mà nó đến cái lợi nhuận ở đó và ai cũng nói thì lúc này tăng rồi nên nhiều người cứ giữ cổ phiếu này bảo lợi nhuận nó tăng cuối cùng bây nó về còn năm mươi hai không biết nó còn về bao nhiêu nữa nhưng rõ ràng là các bạn thấy mất rất nhiều thời gian khối lượng lớn này khối lượng lớn khối lượng lớn này vậy khi khối lượng lớn mà nó giảm về vùng này thì chúng ta gọi là tích lũy còn tích lũy bao lâu thì chúng ta tính tiếp đấy thì, thì một là gì ạ cái bài học hôm nay chúng ta học được này. nếu thị trường có giảm thì là cơ hội rồi là cơ hội bởi vì chúng ta sẽ tìm ra trong nhóm mà chúng ta đang gọi là đầu tư công ấy, nó điều chỉnh tốt không ạ nếu cái nhóm đầu tư công nó điều chỉnh tốt quá đúng không bây giờ không điều chỉnh rõ ràng chúng ta cứ phải gì ạ săn theo thì đó là điều tốt chúng ta cái điều thứ hai là gì ạ trong quá trình điều chỉnh đó thì chúng ta sẽ biết rằng là gì ạ cái nhóm nào giảm mạnh nhất cái nhóm nào giảm ít nhất nhóm nào giảm ít là gì ạ à? nhóm khỏe còn nhóm nào mạnh là nhóm yếu đấy cái điều thứ ba à, cái điều thứ ba đó là nếu thị trường tăng tăng ấy, thì bây giờ nếu mà thép thì chúng ta có đồng thuận hay không hay là gì ạ à? nhóm nào có đồng thuận thì chúng ta nhớ này đây là một cái bí mật để các bạn nhớ tức là nếu trong trường hợp đồng thuận thì cái điều lệ đầu tiên để nó tăng đó là gì ạ nó phải gì ạ nó phải làm gì ạ nếu một cổ phiếu đây là lên này rũ bỏ này. lên rũ bỏ lên rũ bỏ và điểm này là điểm thì cái điều này chúng ta thấy là tích cực hay tiêu cực về góc độ nhé còn chúng ta cần phải xác nhận theo các bạn là tích cực hay tiêu cực thị trường vừa rồi biến động mạnh như này là tích cực hay tiêu cực Đấy, tự tự có thể trả lời được biến động mạnh này thì bây giờ không biến động nữa rõ ràng là cái lợi nhuận thép trong thời gian tới nó vẫn xấu nhưng nếu mà nó siết chặt như vậy thì rõ ràng về cơ bản nó tích cực bởi vì dòng tiền đã gì ạ đã đang thu gom thu gom rất mạnh rồi nên nếu giả sử nó điều chỉnh thì nó cũng gì chúng ta xem là điều chỉnh mạnh yếu bởi vì trong trường hợp nếu điều chỉnh thì các bạn sẽ thấy là nếu là sự điều chỉnh thì chúng ta sẽ gì xem là điều chỉnh mạnh yếu nếu gãy SMA 20 nó kéo lên thì đây chúng ta gọi là điểm mua sớm ok chúng ta sẽ có những điểm mua sớm ở trong cái vùng này và điều mà chúng ta lưu ý là này các bạn nhớ là này Lũng luôn luôn nói với các bạn là thị trường xấu trong một chu kỳ dài thì không giao dịch đây là chu kỳ dài và các bạn thấy là cá một chu kỳ này là Dũng không khuyến nghị các bạn giao dịch nhưng đến bắt đầu bùng nổ theo đà Dũng bắt đầu khuyến nghị các bạn là có thể tham gia trong vùng này và quả cái trình sideways này Dũng cũng không khuyến nghị các bạn giao dịch trong vùng này bởi vì cái quá trình này là quá trình cần tích lũy nhưng cái quá trình tích lũy này bắt đầu đủ thời gian đủ thời lượng thì lúc này là lúc mà các bạn có thể gì ạ à? không có quan tâm đến thị trường chung thị trường chung lúc này là chỉ là cái để chúng ta đo lường thôi ạ à. đo lường thôi ạ à. chúng ta sẽ không phải là quá quan tâm đến nó nên lúc này các bạn lưu ý sử dụng nha đo lường thôi ạ Đấy. còn phần cuối cùng thì Dũng muốn là nói các bạn đó là gì ạ trong đầu tư thì lúc này thị trường có lên hay xuống không quan trọng quan trọng là gì ạ? lên kiểu diễn test lại trong quá trình lên thì xem cổ phiếu nào khỏe nhất chạy đầu tiên để theo dõi tại vì nó lên sau hôm sau sau nữa test lại thì chúng ta sẽ biết cổ phiếu nào trong trường hợp giảm thì chúng ta cũng xem rằng là cái cổ phiếu là giảm ít nhất cái kênh xu hướng nào tốt nhất để trong quá trình đi lên thì cổ phiếu tăng chúng ta mua và cuối cùng thì chúng ta nhìn thấy đây là cổ phiếu gì ạ liên về bank nếu cổ phiếu này đây là cái gì ạ cái đỉnh ngắn hạn lần thứ nhất không vượt qua lần thứ hai không vượt qua lần thứ ba Đấy, chúng ta thấy gọi là đồ gì như này cái biên độ cái biên độ cổ phiếu này nhá, biên độ cổ phiếu này trong trường hợp nhá nếu giả sử nó tăng mạnh thì sao mới tăng mạnh nếu có thông tin nhé nó xảy ra tăng mạnh thì các bạn đợi thêm một vài tuần để điều chỉnh các bạn mua đấy là giả sử thông tin nhé nó tăng mạnh điều chỉnh vài tuần mua còn trong trường hợp nếu có thông tin xấu nó bán ra thì nó cũng điều chỉnh các bạn đợi thêm một vài tuần nó sẽ quay trở lại bạn mua lại nên cái thông tin mà gì ạ nó đưa ra và cái phản ứng của nó nó không rõ ràng cái thông tin là thông tin sự nếu mà bán ra một tin xấu thì phản ứng của nó vẫn không phải là xấu nha phản ứng không phải xấu nên dù nó tăng hay giảm thì chúng ta cũng gì ạ không quá lo lắng bởi vì chúng ta đã có kịch bản rồi lên thì kiểu gì cũng test giảm thì kiểu gì nó cũng gì ạ test nếu mà giảm mạnh xấu nó giảm mạnh thì nó hết còn nếu mà giảm còn nó giống như sách ao tin xấu sách ao đúng không rũ bỏ cho nên nó nó lên đấy là cái cách mà các bạn lưu ý ok một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe theo dõi cái chia sẻ của Dũng trong cái buổi hôm nay ở đợt này thì à, thị trường căn bản là nó không rõ ràng nên Dũng không mong muốn là gì ạ khi các bạn cứ theo dõi kênh phát hàng ngày xong là mua bán như thế thì nó không có độ chính xác Nhưng mong rằng là à, các bạn tiếp tục theo dõi kênh của Dũng bởi vì Dũng sẽ trực tiếp chia sẻ cái lúc mà thị trường có những sự